chờ ông kia thì đánh 100 ờ, một lá nhá tí nào cũng sang bốn người đánh to 200 ừ. xong, đấy bài xanh à ừ. bộ ai vẫn thôi bài xanh chín nhá không phải là bài vợ tôi mua ấy vợ ông mua ừ. mua đâu không có tạp hóa ở đâu ngoài thừa siêu thị kiểm tra đi kiểm tra tạp hóa đi chơi trăm lá nhá, tí nữa thằng kia sang thì đánh đánh 200 sau Ủa, thằng giáp thử ra rồi gọi giả lắm cái sàn đấy cắt à cắt chia luôn này lấy cái luôn nhá bây giờ để một cây ờ, gửi lên như này chia vào nhà ông nào thì là ông ấy làm cái đánh luôn thế là cháy là triệu rưỡi lốc 2 triệu thì à, bắt nóc là 5 triệu nhá nóc dòng 4 triệu luôn nóc dòng gấp đôi là 4 triệu ngửa cái bảy ngửa cái sáu cái ông chơi được cái bảy đi cái bảy ngửa đi à, hai cái sáu ngửa được kìa bắt đầu xin xâm là chỉ lấy cái nhá xin xâm lầu cho xin xâm nghèo ông ấy tiến lên Này nha Nàng ai xong không? Không Đây, xong cho chết Bắt đi Không đánh, kinh rồi Đánh, không bà gì? không mở về được luôn, Ba Tôi gì? Năm Mấy lá gì, Bảy lá không? Ba lá, đôi hai, không như bảy lá rồi đấy 10 à. Thằng đã rồi 2 Nên lòng thôi nhé Ra nhanh 3 hai này, á thôi Dưới, dưới Được à? Cái này cũng có tuổi thì đưa hai, hai, hai cái đấy thì Á không vào được hai thì yên tâm có 7 10 báo 10 báo được ạ Gì? 2 Chưa Đôi gì? rồi mày đôi ca đánh ba tám bao Ê, à, phải đánh em hai bốn đá bốn một nhà một nha này đã dạ đây một tuần vừa đủ em lấy máy vào gọi thằng kia đi gọi thằng kia sang sang đâu rồi gọi nhanh lên anh chỉ gọi nó đến lúc nào nó đến đi vào đi ông muốn đang gửi xe tí ông lên ạ tí lên đầu xe cắt cắt cắt thôi bao nhiêu tí này à. đây trên luôn nhá trên luôn trên luôn nó lên chưa đang một cái xe đấy không lên lên chắc đéo ừ. nó sang chỗ này chắc kiểu quả lẻn rồi bầu cái xe Đúng chắc rồi. nấu nó chuồn thôi đéo đấy này nhà toát không toàn từ nhá từ nhá cái bạn đang xem gì không ừ, từ từ lên bà xem đã ui sơm cóc này có à nhanh thế nào từ từ xếp bài ấy. cái sao đã cái trước cô ấy không thì tôi sao bóng nè à? không sớm thì sớm đi cái chịu rồi chịu đi này để chín cái đèn cái đỏ nhưng mà vẫn xin cái lốc rồng nhá rồng á ừ xin các anh em xin cái lốc rồng phát từ 1 đến 10 luôn đẹp luôn mà chín cái đèn nhá Ui, con Xong mẹ nhá. này. Cái gì? Cả ba đây không thiếu không thiếu. Từ từ Một, hai, ba, bốn, năm, đến cái mười rồi là sao phải đếm nữa. Ui, con nó sao lại đẹp thế? Vừa lên 200 xong đi. Bố. Một mẹ nó à. Đây là tiền mỗi người 10 triệu ngon này. đánh trăm nghìn một ná đánh viên thì không lấy thì thôi, tự dưng lên 200. Vãi rồi Thành quay. ba bốn năm bao tiền tự dưng lên hai trăm vậy tám chín cũng hay để dùng một trăm ít rồi tiền đâu dưng lên hai trăm mất bao tiền mày chợ đúng không một hai ba chưa kiếm cho nó cho nhanh vợ có kiếm được không cả dạ, cả dạ. giao để nó tự đi để nhìn thấy một trăm ba bốn năm sáu bảy gấp đôi tiền chín mười hai hai đánh năm hả cái gì hai đánh năm cho ông nhanh năm làm gì ôi bị hai trăm một phát là nó xâm dòng mấy thì nó hết cũ rồi hết nhẹ tiền bốn năm sáu mấy ngày thua thì vướng đến đéo rồi năm trăm đợi ông kia lên là năm vướng lên từ một trăm lên hai trăm hết xâm dòng Đéo này một màu này Một màu gì? Chưa biết Màu vàng hay màu kích Ui Cái sao? Cái sao thì của cái Ui dồi ôi Nhanh nào nhanh nào để tôi biết nào Cái à? Nó vào không? Cái không xin lốc nào cứ đánh thôi chị, Có ai ờ, xin đốc ở đây xin nữa nhá không người đánh này Chịu Chịu hết à? Cóc hay sao? Cóc chơi chơi thằng bắt giờ bắt bắt bắt thằng viên nhanh ca cái này ừ địch mẹ bài lúc áp mũi hai bài cây hai á hai kêu bắt không bắt mắt từ từ đây đây bình tĩnh đang năm à, nhưng cái 5 triệu nhá thôi chết rồi một cái hai này Ôi, bạn nó đổ bắt cái lông thế nhỉ ông này có ba hai bắt thì không ông chê dọn rồi tứ hai thì hạ rồi mỡ mày bắt rồi không bắt vừa phá hai rồi không ôi giờ cháy đồ chín đồ chín bài này tiếp cái gì mẹ bài nó bị gớm mình nhỉ chín lá nhà tứ hai năm năm mới là chín lá chín hai mười tám rồi chín lá là triệu tám triệu tám là năm triệu sáu triệu tám tôi đang tiền nhanh tiền nhanh tiền nhanh tiền nhanh đá mà hết rồi thế nhìn đẹp thế sao con này bao nhiêu cháy là ba đúng rồi con này chỉ tám rồi đúng không một phát sông rồng một phát cháy này cho năm triệu một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười ok đấy hả một điện nhá kia sao Nâu thế vâng. Đợi ông ấy mất mẹ bao nhiêu tiền đấy? 7 8 vâng. đi mà sao buồn phải Biểu mẹ tôi chết rồi Cháy đi chứ Gọi thằng kia Mẹ đổi cái xe nâu Chắc buổi đã sang nhưng mà xe đăng lên để nghe mẹ mày thiếu bái. Ủa bắn à xin ông nhá vài cái không xin ông dưới đi hôn đây chịu rồi tiền thật đấy mẹ thứ xin lỗi tôi bình tĩnh nhẹ em không vội nhận đằng nào chờ ông kia mẹ tôi mất nhiều tiền đánh nhanh tôi gỡ mẹ ăn ông ăn ông cứ dậm giờ cho hết giờ để nghỉ à còn dài chứ gì ai nữa nghỉ bốn năm sáu này ừ. sao tự bé thằng còn nắm cái này thì đây thứ bảy ui trời đây mày quá đầu ca tên đầu kịch grab vẫn còn ừ. vẫn còn luôn sao ban gì nữa cọc thì bảo còn đeo sao chưa kịch thì còn sao nữa đổi hai thôi từ. hai cái thế mỗi nhà mẹ nà mẹ các bạn nó đỏ như đây còn hai nhà quá gì còn gì để bắt đầu mày ông cũng đéo rồi đấy Dạ, Chào dạ. con nhau 274 Đây là bảy Giá thế nhỉ Từ sao mất đồng giá đâu Tại hai nhà hai triệu hai chữ tám Rồi ba quá rồi Bao nhiêu nhỉ? hai triệu tám rồi à? một Để tao cắt cho mày xem nào hai triệu hai bốn sáu tám đủ đâu Rồi ba ván một luôn thì sao đừng gom nhé để riêng cho nó đấy gom mà rồi ông mà thiếu ông thiếu ông đối tôi thì chết một sầm lại cái chứ còn chết rồi đó cái sầm như được mẹ tối không không được cái sầm này chứ không ui tại sao không được cái đéo này cứ hỏi cái mãi thế nhỉ mày không xin được nốc thì cứ hỏi là vợ tiền hạ sợ à, chứ ừ. Thái ừ. không sao nào xin thì xin thôi không xin đi Bắt sao? Nhanh lên đi Sáu rồi Hay lắm Tám Tôi quy Sao Cá cho anh xong còn lãng xong Đồ áp Nhanh gỡ thì bị sật ngực Thì theo rồi Chờ vất xuống để vất theo ấy Không bảy Chín Bảo áp cho tiền hạ Áp cờ Sao áp dưới nha ừ thử điện thiên hạ hai qua có thứ không chị, chị, đôi gì chim mười gì báo à? dưới nó dưới đây đôi ca đây <laughs> để mạnh ra bài nghe vãi rồi nhà bảy bảy năm sáu bảy bảy thì bảy em thế nhỉ mười số mẹ chết rồi chết rồi con mai để tiền đi mua sắm quần áo em rồi tí hết giờ đợi cho mình hết đây bình thường mua quần áo đi em Hôm nay bao nhiêu nhỉ? Bây giờ bài đá nó 72 bốn này, triệu thư này. Triệu đúng không? Triệu thư này. ngồi nhà nó có vợ kèm bên cạnh nào đó vãi lùn. Một, à? cắt thằng đéo cắt cái gì sầm chết bà cắt thằng hôm nay nó có vợ ngồi bên cạnh đó phải thế sao con không dẫn vợ đi mẹ nó đi trốn rồi thoát được cái này còn dẫn nó đi thì tôi chết tính thì cũng có tiền mua quần áo rồi em nó thì cũng đủ giảm ôi đi mày thiếu bài thiếu thì thiếu mấy Đâu. cái cọc này lên bình tĩnh rồi có mấy ba bốn vớt xuống nào đôi hai chớm bắt vứt xuống ừ. đôi hai ngay chục chị đôi hai để tắt sau đấy Chục. chết rồi chết tôi cháy không cháy được cái chắc sao chịu một nhà bay cốc năm đấy đồ thế sáu sáu à sáu bộ thôi thì nhận chấp nhận thôi hai ừ, tưởng sáu sáu mà đã phải đến hai rồi địa cháy địa cháy bán năm tệ này đánh luôn chịu không chịu không à? chịu, chịu đôi người bỏ thôi thôi thôi bỏ nốt ba năm cốt đi được năm ná nhà đi được ba đã có rồi một nhà bảy ná một nhà năm ná đúng không gì ta báo ta từ từ bài chậm đây phải nói về khó thì còn việc dễ thì nó đơn giản tuổi gì Cây. bảy ná năm ná để ba phát bảy ná thế là thế đó không ui rồi đỡ được tí rồi giá năm trăm cái năm ná mười à cái trả sau nhé chia vào đấy ông nào cắt không có nhau đi bạn cứ úp bình vào được sao mày cắt đây chết luôn mẹ mất công cắt thì lộn mẹ nữa dưới đừng được trên trên này để rộng ra dính rồi bốn chia cái tính người cho các cụ tính mẹ ăn bố rồi gì ui cốc năm asin à, tốt nhất không nắm à gì ai vậy đánh nhối qua đánh gì lùi ba lùi ba đen kìa chịu lùi ba đánh vừa có đôi năm này pha, đánh đi không năm bảy rồi hai đéo gì đó chặt hai rồi mấy đá hai bốn sáu bảy đá bắt theo rồi một hai ba bốn năm sáu bảy ui rồi rồi đâu bài thế mày đã chịu rồi là rồi đá rồi còn mẹ lại sâu lá tám lá đây tám lá nhanh chân tám hai mười sáu vừa đến ông này một lần à? hai trả nhá mười sáu mười bài rất đẹp thế nhỉ vừa nhất ván là đã phải trả